à, giới thiệu à, ê, bản bản bản à, giới thiệu sơ sơ cái quy trình dùng sản phẩm ở đây có gì đặc biệt dạ à, kinh nghiệm của em à, vùng này là gì dạ, vùng này thì nói chung là nước ở đây là độ mặn cao á nên là mình thường đánh khoáng uh, nhiều nói chung là ở đây là đánh khoáng rất nhiều với lại đánh vi sinh xin ừ. là rất là mùa này vi sinh thì có sụp phí không dạ nói chung là đánh vi sinh là đánh trực tiếp luôn đánh tạc dạ ừ. khói mình tạc mình đánh trực tiếp có lưu lưu ấy gì mùa mùa mùa mưa này dạ. mùa mưa này thì chủ yếu là tạo thôi tạo thì mình cứ giữ tạo là đánh khoáng nhiều với đánh để ép của mình như là mùa này khoáng với kìm dạ mùa này khoáng với kìm hiện nay đang làm bao nhiêu bạn dạ kia miền này mấy mình đang khoảng ờ, trăm trăm mốt á trăm mốt à dạ trăm mốt có năng lên nữa không hay là để vậy thôi dạ nói chung là nó dễ là được rồi năng lên nó với cái đồ kiềm hiện nay với cái đồ kiềm hiện nay thì, thì, thì, thì, thì hàng ngày ph em thấy nó nó nó nó nó dao động sao không ph này nó ổn mà ph ổn còn bảy chín tám mươi khi có thêm tám hai vậy thôi nó không không dao động nhiều đó nhưng mà như vậy thì màu nước có nghĩa là đang kiểm soát rất là tốt đúng không dạ trộn nghe đó đợt này bắt đầu mình mới trộn ờ, camputa thì thấy trộn được mấy ngày rồi dạ trộn được cũng uh, mấy ngày rồi anh được uh, mấy ngày ba ngày chưa hơn rồi đó chắc cũng được uh... nhưng mà từ trước khi trộn sau trộn thấy khác gì không dạ dạ cũng được anh à, nói chung là ăn trước trước chưa ăn thì chưa ăn thì thấy nó cũng hơi, chậm nhưng mà trước khi ăn giờ ăn nó thấy nó bung hơn bung là là là con tôm nó sao con tôm nó trước khi ăn nó sao nó hơi ờ, nhỏ ừ, loài sồi á ừ. ăn như là thấy hơi điều ao như ao số 4 ừ. được sang qua thì thấy ăn mấy thì bắt mấy ngày thì nó bắt đầu thấy nó có biểu hiện tốt hai ba ngày mới ăn hay dữ vậy ta cuối cùng hiện nay mình triển khai cho ăn hết luôn rồi dạ ao số 4 nó ăn rồi em có thấy nó lột gì không tôi không thấy bầu lột gì không là lột nhiêu vậy ấy tí uh, ra giữa nhà ao số bốn à, chục cây dạ ao, đó ao nhỏ ao góc mấy thẻ sau còn mấy ao lớn này thì cũng được rồi ở đây ở đây thì, thì ao số 4 nó đang nhiều cái linh linh bạn dạ ao số 4 ăn đó mưa dạ còn ăn ngày cử 18 tám rồi hay là hôm nay là ăn 26 kg một cỡ hả dạ một cỡ hôm nay ăn 26 kg 26 cái cửa là mấy cửa, Ăn uh, 4 cỡ, à, 3 cỡ ngay à, một bữa đêm. Bữa đêm ở đây ăn mấy giờ? Ăn bữa đêm đây cũng uh, 7 rưỡi 8 giờ. 7 rưỡi 8 giờ. Dạ. Bữa đêm thì, thì thì cái lượng thức ăn nó cũng vậy là nó ít hơn? Dạ ít hơn, giảm hơn, giảm ờ, còn ít hơn bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như là Chẳng... ban ngày thì 26 thì ban đêm thì bao ký? À, nửa hơn, hơn nửa chút, à, 10 13 14 kg. Dạ có khi một bên một hiện nay mình đang xi phong ngày mấy lần ngày hai lần ngày hai lần sáng buổi chiều yeah. Dạ.